Xin chào anh em, hiện nay anh em đi chơi đấy, anh em luôn nắp đĩa quân hột vào sân của người ta rất là khó, chạm tay vào hột thì càng khó hơn. Thế có cách nào để em giành được chiến thắng? Thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em một cái thiết bị công nghệ 4.0, cái thiết bị mới nhất của năm 2020 anh em nhé. Thì cái thiết bị này ấy, nó sẽ giúp anh em làm tay quan, đấy, hay anh em là tổ chức được sân chơi. Đấy, em không nguồn được đồ vào, nắp đĩa quân hột là của người ta, cũng không chạm tay vào hột Đấy, thì cái thiết bị này nó sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu cho anh em nó sẽ giúp anh em giành được lợi thế giành được chiến thắng mà không để lại bất cứ tác tích gì em nhé thì ờ, với cái thiết bị này đấy nó có thể là áp dụng trên tất cả các loại hột tài xỉu hột trọ hay hột công chuyện hay nắp đĩa gì cũng được anh em nhé đấy thì tôi chuẩn bị cho em một số hột trọ đây thì và lưu ý nhá là anh em không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé thì như trước đây đấy anh em đi chơi đấy thì à, anh em luôn à, nắp đĩa quân hột vào này nếu anh em nào không nắm luôn được nắp đĩa quân hột thì em chạm tay vào hột thì với thiết bị này đấy em không cần phải chạm tay vào hột anh em nhé đây, tôi đã chuẩn bị cho em một số hột trợ đây và tôi đã thử nước muối cho anh em nhé đấy, tôi sẽ lấy ba hột bất kỳ anh em lưu ý nhé không chạm tay vào hột và hột là hoàn toàn bình thường em nhé hột gì cũng được hột trợ hay hột công chuyện đều được đấy thì nhiều anh em có hỏi tôi là cái những cái hột uh, 5 năm hột đua đấy đấy anh em có chơi được không thì xin thưa anh em là anh em chơi bình thường nhé Đấy, tất cả các loại hột anh em không cần quan tâm sân chơi mình sử dụng hột gì anh em nhé hay nắp đĩa gì Đấy, cái thiết bị này rất là hay anh em nhé anh em nào quan tâm tới thiết bị mới nhất của năm 2020 này thì có thể là liên hệ với tôi anh em đến trực tiếp nhà tôi anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm anh em nhé thì trên tay tôi là thanh nâm châm đây nâm châm trắng là rất là hít anh em nhé đấy còn không hít đây đĩa cũng vậy nha anh em nhé đấy hoàn toàn là không hít đây lắp đây hoàn toàn bình thường thì em biết rồi nếu là lắp đĩa quân hột công chuyện đấy anh em thử nâm châm đấy chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây nắp đây hoàn toàn là bình thường em nhé đấy đối với nắp chợ đấy, anh em xoay này phải xoay xuyên đấy đĩa cũng vậy hoàn toàn là bình thường em nhé thì những bước kiểm tra đấy rất là quan trọng anh em anh em cũng ờ, nên kiểm tra thật kỹ cho tôi anh em cũng không nên chủ quan em nhé là hột rất là trong đây thì em biết rồi hột chợ thì nó là trong suốt còn đâu là những hột công chuyện đấy anh em xoay hàng này chắc chắn nó sẽ đục anh em nhé đấy họ rất là trong em rõ nắp đĩa là hoàn toàn bình thường nhé thì cái thiết bị này đây nó rất là nhỏ gọn đây nó bằng hộp quẹt anh em nhé đây đấy, em rõ em có thể để đâu cũng được đấy, tốt nhất là anh em nên để sát với da thịt mình để mình dễ cảm nhận cái nhịp rung của nó anh em nhé Đấy, cách chơi rất đơn giản thôi em bật máy lên này và để cho người ngồi cái vị trí tầm một mét rưỡi đổ lại là cái vị trí hợp lý nhất anh em nhé thì sau đây tôi sẽ cùng trải nghiệm với anh em và đến cuối video tôi sẽ hướng dẫn anh em và nói rõ với anh em cái thiết bị này đó là cái thiết bị như thế nào đấy cách chơi làm sao em nhé thì anh em lưu ý nhé máy báo một dung anh em mới xỉu máy báo hai dung anh em mới tài tôi anh em nhé đây máy báo hai dung đây anh em đánh tài thôi tài này 13 nút đấy thì đây nó là cái thiết bị mới nhất hiện nay đấy hiện đại nhất hiện nay em nhé đấy sẽ giúp anh em làm tay quan đến mọi sân chơi anh em đều có thể chơi được anh em nhé đấy như máy báo một dung đây anh em đánh xỉu tôi xỉu này 10 nút này rất là ok anh nhé hột gì cũng được nên anh em cứ yên tâm hột trọ hay hột 5 năm đều được em nhé máy báo hai dung anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài em ạ tài này rất ok đây là bộ hột trọ anh em nhé Đấy. tôi sẽ chuyển sang cái bộ hột công chuyện đây bộ hột công chuyện này là bộ hột nâm châm em nhé Đấy. em đưa nâm châm vào chắc chắn nó sẽ hít đây Đấy. rất ok em nhé đây và tôi sẽ cầm trên tay để cùng trải nghiệm với anh em nhé máy thì rung rất êm thôi anh em để trong người một mình anh em cảm nhận cái nhịp rung của nó người ngồi cạnh không thể phát hiện được anh em nhé máy báo một rung anh em hãy xíu tôi xíu này 6 nút rất là ok nhé đấy sóc mạnh hay sóc dài đều được đấy em cứ yên tâm vì cái máy này là nó sẽ nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hột rơi xuống địa rồi nó sẽ báo rung cho em biết nhé đấy máy báo hai dung đây anh em đánh tài tôi chắc chắn là tài em ạ tài này rất là ok em nhé đấy thì à, với cái thiết bị này đấy nó nó có tên gọi là máy nghe hột tài xỉu thì cái máy này nó sẽ nghe cái âm thanh của hột tài xỉu rơi xuống đĩa để nó phân tích rồi nó sẽ báo dung cho em biết được tài xỉu anh em nhé thì với cái thiết bị này ấy, nó chống mọi tiếng ồn anh em anh em vào sân chơi sân chơi nào nó cũng ồn đấy thì cái máy này nó chỉ nghe cái âm thanh cuối cùng quân hột rơi xuống đĩa để nó phân tích và báo dung còn mọi tiếng ồn không ảnh hưởng nhưng anh em lưu ý tôi ồn ở cái mức độ mà tai anh em nghe được thì máy nghe được em nhé còn ồn lớn quá thì là nó ác hết tất cả mọi tiếng thì là không có thiết bị nào có thể nghe được em nhé đây cái máy này chống mọi tiếng ồn này đây đấy em nói rõ đấy. mọi tiếng ồn không ảnh hưởng gì anh em nhé đấy. máy nó chỉ nghe cái âm thanh của hột rơi xuống đĩa thôi đây tôi nắp của anh em đấy rất là ok sóc xong hai ba giây là máy nó báo cho em biết anh em nhé đấy như tiếng này đây, máy báo một dung này anh mới xíu tôi xíu này bốn nút rất ok cái thiết bị này đấy nó sẽ giúp anh em ấy, đến mọi sân chơi nhé không có một cái thiết bị nào có thể dò ra phát hiện ra nên anh cứ yên tâm anh em áp dụng vào mọi sân chơi của mình anh em nhé thì anh em nào quan tâm tới cái thiết bị mới nhất của năm 2020 này thì em có thể liên hệ tôi em cũng lưu ý nhé em nên tìm cái cơ sở nào nó uy tín đấy xong em đến trực tiếp anh em mang nắp đĩa quân hột của anh em tới để anh em cùng trải nghiệm anh em nhé anh em lưu ý cho tôi Đấy, anh em nào quan tâm tới thì có thể alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video